Ngân hàng Á Châu, ngân hàng của mọi nhà. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn gió quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước Joy